Tô Lâm khỏe có chi mô và ăn được một bát cháo. Cứ như đến hẹn lại lên, hễ quan chức cấp cao nào vắng mặt bí ẩn thì người dân lại nghi ngờ là đột quỵ, rồi nào là nhiễm virus lạ, rồi bị đầu độc vân vân. Nói chung là hướng nào cũng có thể bị người dân suy diễn. Người dân Việt Nam có câu ngạn ngữ rằng không có lửa làm sao có khói. Ý là một lời đồn cũng đều có lý do của nó. Ở đây có hai lý do khiến cho lời đồn phát tán rất nhanh. Đó là bởi thực tế chính trường Việt Nam nó từng trải qua rất nhiều trường hợp như vậy. Lý do thứ nhì là tâm lý người dân chán ghét chế độ nên họ luôn có tâm lý chờ đợi những cơn bạo bệnh của các quan chức. Đây là hình ảnh câu đúng thì phải là tao khỏe có chi mô, câu này đã sửa sau khi có dư luận xã hội. nhiều ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, chúng ta mới như thế nào thì họ mới như thế chứ. Quả thật, cũng bởi Đảng Cộng sản Việt Nam phải thế nào thì dân mới mong đợi quan chức bị chúng bạo bệnh đến như vậy. Thực tế, dù cho ông Tô Lâm có không bị ngã bệnh đi chăng nữa, thì với đám tâm lý của người dân như thế cũng cho thấy Đảng Cộng sản nói chung và ông Tô Lâm nói riêng không có chút chỗ đứng gì trong lòng của người dân Việt Nam. Một phần của vấn đề là làm cho lời đồn bùng phát cũng vì báo chí nhà nước Việt Nam không trung thực trong vấn đề đưa tin, mà đặc biệt là về vấn đề đưa tin về sức khỏe của lãnh đạo nhà nước. Có những chuyện lời đồn đã trở thành sự thật 100% mà báo chí vẫn chống, như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ trước đây. Tin tức về bệnh tình của Nguyễn Bá Thanh đã được tờ Chân Dung Quyền Lực đưa lên mạng xã hội trước khi báo chí đăng rất lâu. Hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh tại Mỹ cũng đã được trang này phổ biến rộng rãi trên mạng Internet. Thậm chí lịch trình đưa Nguyễn Bá Thanh về bằng chuyên cơ, thuê và cả lịch hoãn bay cũng được trang chân dung quyền lực thông báo hết sức rõ ràng. Ấy vậy mà báo chí nhà nước Việt Nam thì vẫn cố tình chống lại tin đồn một cách rất vô lý, nhưng cuối cùng thì nó vẫn trở thành sự thật. Đây là hình ảnh báo chí đã nặn ra thông tin về ông Nguyễn Ba Thành từ trang chân dung quyền lực thông báo Bệnh viện John Hopkins, nơi có uy tín hàng đầu thế giới về chữa bệnh ung thư, đã đầu hàng trước bệnh của Nguyễn Bá Thanh nên mới cho ông về nước để chờ ngày nhắm mắt xuôi tay. Thế mà báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin về sức khỏe đang tiến triển của ông Nguyễn Bá Thành. Họ còn tự bịa ra lời nói của Nguyễn Bá Thành rằng ta khỏe, có chi mô, mà cho biết rằng ông ăn được một bát cháo. Lúc đó nhiều người chỉ đọc báo nhà nước để xem sự bịa đặt của nó ra sao, chứ họ không xem những tờ báo này để lấy tin tức. Những gì thuộc về sự dối trá trắng trợn về sự kiện này đã trở thành câu cửa miệng của người dân châm biếm về tình hình sức khỏe của các quan chức. Chẳng hạn như lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang nằm liệt giường ở Bệnh viện Quân y 108 bởi căn bệnh, bệnh khó hiểu tại Kiên Giang, đó là đột quỵ lần một. Thì người dân Việt Nam mỉa mai rằng ông Nguyễn Phú Trọng khỏe có chi mô. Hay họ sáng tác ra việc ông Trọng có câu nói rằng tao khỏe có chi mô để ám chỉ rằng ông Trọng cũng sắp chết. Ít phổ biến hơn câu tao khỏe có chi mô là câu ăn được một bát cháo. Có người nói vui khi đánh giá bệnh tình của quan chức nào đó bằng câu ông ta ăn được một bát cháo. Ý họ là ông này giống với trường hợp của Nguyễn Bá Thành. Trường hợp ông Tô Lâm vắng mặt cũng khó thoát khỏi nghi ngờ rằng ông ta đang bị trọng bệnh. Nếu ông Tô Lâm không chịu ra mặt thì tức là cũng đã lúc mạng xã hội xuất hiện câu dạng nói rằng tao khỏe có chi mô và câu ông Tô Lâm ăn được một bát cháo để cười cợt về tình hình sức khỏe của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh liệu sức khỏe của ông Tô Lâm có chi mô. Người dân Việt Nam cũng rất hài hước, họ chọn những câu thật thầm gợi nhớ đến những trường hợp đặc biệt để trầm trọng. Không biết ông Tô Lâm giờ này đang ở đâu nếu không có bệnh, nhưng bị người dân diễu cợt bằng câu tao khỏe có chi mồ mà không ra mặt thì có lẽ ông Tô Lâm đã đổi tính, đổi 180 độ.